Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ ngữ theo chủ điểm. Chúng ta bắt đầu phần thứ nhất nhé. Ở bài tập số 1, cô và Tuliha muốn các con vận dụng và hiểu rõ nghĩa hơn của từ lạc quan. Và yêu cầu của bài số 1 là Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào? Ta có các câu Tình hình đội tuyển rất lạc quan Chú ấy sống rất lạc quan. Lạc quan là liều thuốc bổ. Và với nghĩa ta cần để nối đó là luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp và có triển vọng tốt đẹp. Nào, chúng ta bắt đầu tìm nghĩa cho từng câu nhé. Với câu thứ nhất, tình hình đội tuyển rất lạc quan. Từ lạc quan lúc này đang muốn nói đến đội tuyển đang có triển vọng tốt đẹp. Còn với câu chú ấy sống rất lạc quan, đang muốn thể hiện rằng chú tin tưởng ở tương lai tốt đẹp. Và câu lạc quan là liều thuốc bổ cũng muốn nói đến việc tin tưởng ở tương lai tốt đẹp. Như vậy, thông qua bài số 1, ta tìm hiểu rõ hơn nghĩa của từ lạc quan và cách vận dụng của chúng. Chúng mình sang tiếp bài thứ hai. Yêu cầu của bài thứ hai là phân các từ ghép dưới đây thành ba nhóm, rồi điền vào chỗ trống trong bảng. Ta có các từ lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú, sai lạc, thất lạc, liên lạc và mạch lạc. Từ mà ta cần chia theo các nhóm, tên các nhóm đó là những từ trong đó lạc có nghĩa là vui mừng. Lạc có nghĩa là rớt lại hoặc sai. Lạc có nghĩa là mạng lưới nối liền.